Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, thành viên ở cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Vâng, như đã hẹn ở tuần trước thì hôm nay chúng ta gặp nhau ở trong số cuối cùng, số thứ 8 ở trong chuỗi các mini game kỷ niệm cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính tròn một tuổi. Đầu tiên, vâng, trước khi đến với phần mà chúng ta nhắc lại các cái dữ kiện của cổ phiếu may mắn tuần này thì Nam xin phép được thay mặt cho ban tổ chức của chương trình gửi đến tất cả quý vị anh chị những người đã đồng hành cùng với Mini Game trong suốt thời gian vừa qua những lời cảm ơn rất sâu sắc à, chúng ta đã cùng nhau tạo ra những hoạt động tương tác những ờ, đầy ý nghĩa giúp tất cả mọi người có thể có cơ hội được rèn luyện thêm về kiến thức cũng như là nhận về một số anh chị nhận về những cái phần quà nho nhỏ các khóa học để giúp chúng ta có thể trao dồi thêm kiến thức cũng như là kinh nghiệm đầu tư Ngoài ra trong cái chuỗi hoạt động của chúng ta nhân dịp này thì như quý vị anh chị đã biết là chúng ta cũng có một cuộc thi uh, quan trọng hơn và lớn hơn đó là hành trình tích sản và chiến sĩ tích sản thì ban Nam cùng với ban tổ chức của chương trình đang gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng ở trong cái các cái hạng mục liên quan đến chấm điểm các bài thi cũng như là lên kịch bản chương trình tổ chức cho cái lễ trao giải của chúng ta được dự kiến diễn ra vào tuần sau vâng thì uh, ban đầu thì ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức offline nhưng uh, cũng như tất cả quý vị anh chị chúng ta biết là dịch Covid-19 vẫn diễn biến tương đối phức tạp ở không chỉ ở các tỉnh thành miền Nam mà cả ở Hà Nội cùng các tỉnh miền Bắc nữa nên là chúng ta sẽ sử dụng cái hình thức đó là online thì uh, ban tổ chức của chương trình cũng đang uh, Ờ, hết sức là cố gắng để làm sao tổ chức cái chương trình đó thật là tốt nhất vâng thú thực với quý anh chị cũng là các ừ, đội ngũ với phim thì cũng cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc này đâu nên là cũng sẽ ờ, cần đôi chút thời gian dài hơn nữa và cả cái sự nỗ lực của đội ngũ nữa để có thể là chúng ta cùng nhau tổ chức được một cái lễ trao giải làm sao cho được ý nghĩa và lan tỏa được cái tinh thần của tích sản cổ phiếu tới toàn thể cộng đồng cũng như là rộng hơn nữa ra các uh, anh chị em bạn bè người thân của chúng ta thì đó là cái điều mà rất phi rất là mong muốn vâng thì uh, vâng thì uh, phần chính của hôm nay cho Việt Nam được quay lại đó là chúng ta nhắc lại một chút về các dữ kiện liên quan đến cổ phiếu may mắn của tuần này đó là chữ cái C đầu tiên thì đây là một cổ phiếu tiếp tục và vâng, tiếp tục thuộc ngành xương sống chúng ta có thể nhớ lại vâng một số cái số trước đó uh, của nền kinh tế đây là một cổ phiếu tiếp tục thuộc ngành xương sống của nền kinh tế và cũng là ngành có nhiều mã cổ phiếu nhất thuộc danh mục của VN30 cũng như là danh mục tích sản của Zephyr tiếp theo dữ kiện thứ hai C thì sở hữu các lợi thế cạnh tranh bền vững theo thời gian mà các đối thủ khác phải kiêng rẻ ví dụ ở đây là cái mảng kinh doanh ngoại hối họ gần như là độc quyền của mình một ngựa Đấy, trong rất nhiều năm vừa qua dữ kiện thứ ba C thì sở hữu một cái hệ thống thanh toán liên ngân hàng đa phương, đa tệ ở hầu hết các tổ chức tín dụng trong nước và rất nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Đấy, nó là một có thể nói thì khi mà có cái lựa chọn về mở cái tài khoản thanh toán tại nước ngoài thì đây là đơn vị được đa số chúng ta nhắc đến đầu tiên. Sự kiện thứ tư uh, về tỷ lệ CASA thì nó duy trì ở, uh, rất là cao và tỷ lệ CASA và giá, vâng, tỷ lệ CASA và giá được duy trì ở top đầu trong nhiều năm qua. Hoạt động cho vay thì lành mạnh, với bảng cân đối kế toán cũng như là tài sản thì rất là sạch, trích lập dự phòng thì luôn rất là lớn. Và dự kiện quan trọng tiếp theo về mặt thương hiệu thì nó là một thương hiệu rất mạnh, uy tín cả trong và ngoài nước, từng được Standard Poor xếp hạng ở mức khá là cao, đấy BB trừ trên B, triển vọng ổn định và năng lực nội tại thì ở mức D uh, mức này thì có thể nói nó tương đồng với cái bảng xếp hạng tín nhiệm quốc gia và xét trên bình diện rộng hơn thì là cái mức cao nhất mà của S&P xếp hạng đối với một cái định chế tài chính tại Việt Nam. Vâng. Tiếp theo nữa thì về mặt uh, nhân sự thì đây là một doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự có thể nói là nổi tiếng với trình độ cao, vâng, năng lực tốt. Thì Azifin có đưa ra một sự kiện đó là minh chứng thì là cái việc mà thi tuyển đầu vào nó rất khó và vâng, cũng thú vị thôi nhưng mà cũng là một cái sự kiện mà nếu như anh chị em nào đó làm ở trong cái ngành này thì chắc chắn là sẽ ờ, biết đương nhiên mọi người có thể có những đánh giá khác nhưng mà với Edgefin thì đánh giá là như vậy và thêm một uh, sự kiện nữa sự kiện cuối cùng đó là uh, C thì nhận được nhiều sự ưu tiên và hỗ trợ đặc biệt từ ngân hàng trung ương trong các dự án của chính phủ kiểu như là các dự án lớn này về cầu đường hay là thủy điện đấy thì trên đây là các cái dữ kiện về cổ phiếu C của chúng ta ngày hôm nay thì ờ, với các thông tin như vậy thì hãy cùng với Nam anh chị chúng ta đi để xem là tuần vừa rồi chúng ta có bao nhiêu câu trả lời và câu trả lời thì như thế nào nhé oh, tuần vừa rồi thì vâng tuần vừa rồi thì có vẻ là cái số cuối cùng mọi người cũng đã tham gia khá <laughs> nhiệt tình ở các số trước đấy rồi có vẻ như số này chúng ta không còn giữ được cái sự tương tác tốt như là những số đầu tiên với 160 comment 160 comment với các đáp án như thế nào ạ VCB vâng các đáp án đầu tiên có VCB này TCB vâng anh Nguyễn Tài Đức đưa ra TCB này. vẫn rất nhiều là VCB có vẻ là cái sự đồng thuận của chúng ta với VCB là rất cao vâng. TCB vâng thỉnh thoảng chúng ta có một số anh chị đưa ra câu trả lời là TCB nữa còn lại chủ yếu vẫn tương đối vâng phần lớn phần lớn rất nhiều là Vietcombank có một số anh chị là Techcombank còn chúng ta xuống cuối cùng xem cuối cùng và vâng, cuối cùng của chúng ta anh Hoàng Văn Hưng cũng đưa ra là VCB Vâng, về cơ bản thì chúng ta có thể thấy là uh, cộng đồng của chúng ta chia ra làm vâng hai luồng câu trả lời đó là Vietcombank và Techcombank cũng như các số gần đây thôi cái tỷ lệ đồng thuận của chúng ta rất cao như số vừa rồi có lẽ đâu đấy khoảng 99% hơn 99% thì ờ, hôm nay thì với chữ cái C và các dữ kiện như vậy thì theo mặt AZFIN cho ban tổ chức thì Nam cũng xin công bố mã cổ phiếu của tuần này chính là VCB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank vâng cũng rất là khó có thể đưa ra được một câu trả lời khác với những dữ kiện như thế này chúng ta sẽ xem là có bao nhiêu câu trả lời chính xác là Vietcombank nhé VCB ạ chúng ta có 144 trên 160 câu trả lời trong đó thì có một hai comment của admin và một số anh chị có trả lời thêm Vietcombank tỷ lệ gần như là khoảng 90 ờ, phần trăm còn Techcombank Techcombank là 15 trên 160 ờ, Vâng nó gần 10% Như vậy là có hơn 90% anh chị trả lời là Vâng là Vietcombank Và khoảng gần 10% chúng ta trả lời là Techcombank Ok Vậy là chúng ta đã tìm được ờ, đưa ra được cái cổ phiếu may mắn của tuần này đó là VCB của ngân hàng Vietcombank Vậy thì ở phần tiếp theo như các số khác chúng ta sẽ cùng nhau đi quay số nhé để có thể tìm được chủ nhân của con số may mắn tuần này là con số nào? như thường lệ chúng ta sẽ xét con số nhỏ nhất là một lớn nhất là 999 và bắt đầu quay con số đầu tiên là 841 tuần này chúng ta có ít câu trả lời hơn do vậy mà khả năng xác suất à, đều trúng ở trong những lần quay đầu tiên là thấp hơn rất nhiều so với các tuần trước một không có ai ạ vâng chúng ta sẽ tiếp tục áp dụng cái à, luật tuần trước đó là nếu như ba chữ số không có thì chúng ta sẽ tìm anh chị đưa ra câu trả lời chính xác nhất gần nhất và sớm nhất với à, đúng với chữ cái chữ số hàng trăm và hàng chục còn số hàng đơn vị chúng ta sẽ lấy số gần nhất vâng với 84 vâng 84 có thể gọi là 84x đi chúng ta có anh Bùi Công Minh với 847 về Combank vâng tiếp theo ạ vâng, chị Trang Trần 184 không được rồi ạ số 1 ở đằng trước ạ và 984 ạ 984 chị Anna Vũ ạ 984 vậy là ok chúng ta tìm được vâng chúng ta tìm được chủ nhân của đã tìm được chủ nhân của câu trả lời chính xác với mã cổ phiếu là VCB và con số may mắn nhất của tuần này gần đúng nhất với con số mà admin quay được 847 vâng gần nhất với con số của admin quay được là 841 ạ 841 chúng ta có anh vâng anh Bùi Quốc Minh Vâng. Anh Bùi Quốc Minh, anh Bùi Quốc Minh ở đây tham, anh tham gia cộng đồng di sản cổ phiếu của chúng ta từ cách đây hơn một tháng vào ngày 2 tháng 9 năm 2021. và vâng, anh Minh mới tham gia thôi. Nhưng anh có 3 bài post ở trên cộng đồng rồi. Anh tích sản 2 tháng rồi rất đều đặn. Vâng, anh tích sản tháng 9 này và tháng 10. Mã cổ phiếu anh Vâng, anh có thể anh có vẻ rất thích các doanh nghiệp bán lẻ với PNG và VRE. Vâng, như vậy là thay mặt cho ban tổ chức của mini game thì Nam xin được chúc mừng anh Bùi Quốc Minh. Anh chính là chủ nhân của câu trả lời chính xác nhất với mã VCB và con số may mắn gần đúng nhất với con số mà admin quay được. Và trong thời gian sớm nhất thì admin của ban tổ chức sẽ liên hệ với anh Bùi Quốc Minh để có thể trao tặng cho mình một phần quà nho nhỏ thôi đó là một khóa học lộ trình để trở thành nhà đầu tư thành công với mong muốn là sau khóa học này anh Minh có thể uh, giúp cho anh Minh có thể hiểu được sâu sắc hơn thị trường chứng khoán là gì nó vận hành ra sao hiểu được cách đặt lệnh làm sao cho phù hợp với các mong muốn các kịch bản mà mình đặt ra và hiểu được các thuật ngữ cơ bản ở trên thị trường chứng khoán cũng như là quan trọng nhất là giúp chúng ta có thể lựa chọn được cái danh mục danh mục đầu tư hiệu quả ngay từ khi mới bắt đầu thì như đã nói với đã chia sẻ với quý anh chị như ở phần đầu của mini game đó là hôm nay chúng ta gặp nhau ở trong mini game thứ 8 mini game cuối cùng của chuỗi các uh, mini game uh, chúc mừng cho cộng đồng chúng ta chọn một tuổi uh, Xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị anh chị đã cùng với EZFIN, cùng với ban tổ chức chúng ta ủng hộ cho mini game nói riêng và chuỗi các hoạt động uh, kỷ niệm một năm cộng đồng chúng ta nói chung và EZFIN sẽ, sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa đưa ra các ý tưởng, các hoạt động hữu ích để cộng đồng chúng ta có một nơi sinh hoạt bổ ích, có giá trị, có kiến thức, có kinh nghiệm, có sự kỷ luật và có sự hỗ trợ lẫn nhau để à, cùng xây dựng cộng đồng tích sản cổ phiếu thật bền vững hướng tới sự tự do tài chính cho tất cả anh chị em trong cộng đồng hẹn gặp lại quý anh chị ở trong uh, cái buổi lễ trao giải cho cuộc thi hành trình tích sản và chiến sĩ tích sản mà ban tổ chức đang gấp rút chuẩn bị và sẽ sớm công bố thời gian tổ chức uh, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị anh chị